Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở bệnh viện à, khám răng ở Nhật thì hôm, hôm qua thì thằng em mình nó đi xe đạp thì bị té thì máu ra rất nhiều thì phải nhờ công an à, gọi xe cứu đến à, để đưa đến viện thì sáng nay bọn mình đến đến bệnh viện răng này khám lại á thì ở khi mà mình ở Nhật thì việc mà bị bệnh thì tiếng Nhật rất là khó khăn khi khám thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha bây giờ mình sẽ vào trong すみません。この人ね、ちょっとガが歯がね、ちょっとはい、もうすぐ折れるから、ちょっと見たいですね。えっと、昨日転んだから。転んだ。はい。えっと、あ、そえっと、ちょとりあえずここで見てもらって、はい、ここで先生が何も。 うんと、とここじゃ見れないって言うんだったらまた市民病院とかに行ってもらう形で、はいはい、カタカナでお名前書けますか、うん、カタカナ、kêu uh, à, coi đây mà không không không không được uh, thì uh, tới cái bệnh viện Simin đó. Kino này. Kino, Kino, はい。そうそうそう。 保険証と思ってはいありがとうございます、はい、日本語英語がポルトガル語だったらあるんですけどはい日本語日本語もいいですかはいこちらねお願いしますごめんなさい giờ mình ghi xong cái bản này tới hỏi người ta tiếp mọi người xem xem có có quả cái này nó hen ừ. うんと歯医者さんで、いつも行ってる歯医者さんとかありますか特にはないないないうんわかりましたじゃあ大丈夫です、はい、お待ちくださいね、はい do máy quay mình bị trục chặt nên vào trong không thể thu tiếng được thì chỉ ghi hình cho mọi xem thôi thì cô y tá này tiếp tục hỏi là bằng em mình đã điều trị răng hao chưa sau đó cô giải thích là ở đây thì chỉ có thể kiểm tra sơ thôi thì nếu mà, để mà xử lý răng những cái răng bị gãy hoặc là nẹp lại răng lạ thì phải đến ờ, một bệnh viện khác thì cô sẽ nói là sẽ ghi một cái giấy giới thiệu để cho anh em mình à, đến bệnh viện khác. bây giờ thì anh em mình sẽ vào trong để bác sĩ kiểm tra xem thử coi có làm được không thì vào trong thì họ bắt tháo giày ra tháo giày để mang dép vào thì mình à, xin được vào trong để quay phim luôn thì họ cũng kêu là cho mình à, đứng ở một góc để quay phim thì bác sĩ tiếp tục uh, hỏi han một số thông tin và cho để cho anh em nằm xuống để kiểm tra thì do bị té nên hai răng cửa ở trước uh, bị gãy thì lúc mà kiểm tra thì bác sĩ thấy là một cái răng sẽ gãy đôi gãy đôi ra nhưng mà chưa rớt ra thì một cái thì uh, lung lay rồi thì uh, bác sĩ tiếp tục là do chỉ có thể là chỉnh sửa răng lại à, giờ định vị cái răng lại à, thôi còn cái việc mà dùng những cái niềng để mà giữ răng đó thì không à, ở bệnh viện này không làm được thì bây giờ bác sĩ à, sẽ sẽ dùng thuốc để chỉnh à, chỉnh lại cái răng đó và bôi những vết thương ở trong à, trong à, răng đối với học sinh thì ngoài việc được miễn giảm theo à, thẻ bảo hiểm thì sẽ được à, khi mà mình trả viện phí thì lấy cái hóa đơn đó thì người, người nghiệp đoàn sẽ trả lại cho mình số tiền coi như là mình sẽ giảm được 100% nhưng đối với về răng thì do răng là do những bị trước khi đến Nhật do tình hình là, là như là bị sâu răng gì đó thì đối với việc mà À, về tăng á, thì sẽ không được à, người Nhật đoàn à, hoàn lại số tiền mà mình đã trả thì trước khi mà mọi người đến Nhật á, thì à, mình sẽ làm làm răng và chỉnh sửa răng chỗ những chỗ sâu thì mình à, chám lại để lúc mà qua Nhật á, thì nếu mà bị về răng á, thì chúng ta sẽ mất thời gian tại vì khi làm này thì bên Nhật đi rất là nhiều lần mình đi 4 năm lần đến 6 lần mới ờ, trả được một lỗ răng thì số tiền mình trả thì sẽ không được hoàn lại thì vừa tốn kém về tiền bạc mà vừa về mất thời gian nữa 30 phút bác sĩ làm răng thì cuối cùng đã xong rồi mọi người thì sau, khi xong thì cô y tá và bảo ra ngoài đợi và sau đó là thanh toán tiền và nhận giấy giới thiệu ờ, đến bệnh viện khác để kiểm tra kỹ hơn vừa rồi bọn mình đã vào ờ, khám răng thì hôm nay là nhận ờ, một một đống thuốc đây thì hôm nay khám là hết hết bao nhiêu Vinh ừ, năm xe hả hôm nay là bọn mình khám hết năm năm xe mọi người thì đã nhận một ờ, đóng thuốc ở đây nè thì cảm ơn mọi người xem video và thấy hay thì bấm like và subscribe kênh của mình nha tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo bye bye